chào mọi người hôm nay là một ngày đẹp trời vì Vi đã trả lại rồi đây và hôm nay Vi có một trả bài tự bóc phốt bản thân thì hôm nay chúng ta sẽ có một trả bài về tính cách cá nhân nó tâm linh lắm nha không có đùa đâu nha mọi người và nếu mà các bạn nào đang ế trường tồn ế forever ế mà tới nói mà các bạn hoài nghi về bản thân của mình thì đây là tụ bài trả bài dành cho các bạn đó và trước mặt mọi người là ba lá bài cô đó, như vậy là những lần đầu tiên chưa bao giờ là dễ dàng với một bài này hết cũng giống như là chưa bao giờ dễ dàng để chúng ta thoát ế thì theo thứ tự quen thuộc từ bên trái qua một hai ba ờ, đây lá đầu tiên cho mọi người dễ thấy đây là lá Temperance là lá The Heuristic đó. và lá thứ ba là lá The Moon và tất cả những cái mốc thời gian cũng như là thông tin về những bộ bài tôi sử dụng trong video thì đều bỏ phần mô tả mọi người mở phần mô tả cái tên lẹ nha đây là um, Cameron tại sao các bạn ế truyền kiếp ế vĩnh viễn ế forever hả chicken à, mình vừa chỉnh cái à, máy quay lại cho nó dễ nhìn hơn à thì trong cái bộ bài này thì cái lá chicken này có nghĩa là truyền thuyết và thì mình nghĩ có vẻ như là cái quá khứ của bạn nó là một trong những cái nguyên nhân những cái lý do mà khiến cho các bạn uh, cảm thấy là mình không thể quen được mới chẳng hạn là trong quá khứ là các bạn đã từng bị đá này, các bạn ờ, từng bị chơi một phố đâu, rồi ai đó cắm cho bạn một cái sừng siêu ra khổng lồ hoặc là um, các bạn thấy là trong quá khứ là các bạn có những cái cái cái thành kiến về tình yêu chẳng hạn như là các bạn bắt gặp người thân của mình hoặc là uh, ba mẹ của mình hoặc là bất kỳ một ai đó trong cuộc sống mà ảnh hưởng đến bạn mà người ta luôn có những cái vấn đề không vui về chuyện tình yêu chẳng hạn như là ba mẹ không um, không thích với ai nè hoặc là nói chung là cái môi trường mà các bạn lớn lên nó tạo cho bạn một cái sự ác cảm nhất định về yêu đương và các bạn nghĩ là tình yêu nó không có thật hoặc nếu mà nó có thì nữa thì nó không bao giờ diễn ra đến mình chúng ta có passion cái gì đó. Ờ, à, các bạn luôn hướng tới tương lai của mình nhưng mà các bạn muốn đầu tư vào một cái gì nó thực tế hơn à, ra tình có nghĩa là ý tưởng và đó giống như là các bạn à, đang bàn công việc gì đó thì các bạn sẽ có đưa ra nhiều cái idea bạn là một người rất là sáng tạo và các bạn luôn đầu tư cho cái tương lai của mình tuy nhiên nó chỉ về mặt công việc các bạn luôn thấy là có thể là từ những cái lá bài này mình cũng thấy là những gì các bạn sẽ luôn là người có cái sự may mắn nhất định về công việc của mình và bạn học giỏi nè bạn có chiếc cầu tiến nè công việc của bạn rất là hanh thông nè mọi thứ nó rất là ok la luôn nhưng mà với mặt tình cảm thì nó sẽ không suôn sẻ cho lắm và mình nghĩ từ cái lá bài này các bạn quá tập trung vào công việc của mình cho nên có thể là các bạn cũng khá là bận không có thời gian cho chuyện yêu đương một người khá là thực tế và kiểu như mới là hồi xưa mình có ác cảm đến chuyện yêu đương mà cho nên là càng càng nghĩ càng né xa cái con quỷ tình yêu ra đó một cái ý nghĩa khác ở trong cái lá bài này có nghĩa là sự ừ, tin tưởng và hướng dẫn cho nên đó, nếu mà trong cái trường hợp tụ một này có thể một số trường hợp là những bạn này là ế quá lâu và các bạn luôn cho người khác cái sự tư vấn về tình yêu mày phải yêu nó như thế nào mày phải quen cái thằng kia ra sao bạn là một bậc thầy cảm xúc à, tư vấn tình cảm à, tâm lý tụi mới lớn và luôn là chủ dựa tinh thần vững chắc cho con bạn thân của bạn hoặc là thằng bạn thân của bạn tuy nhiên các bạn hoàn toàn không có kỹ năng gì cả trời ơi, mình nói thiệt với bạn nha mấy đứa ế hả nó tư vấn tình cảm á hơi bị hay luôn hơi bị văn chương luôn tuy nhiên thì nó éo quá éo queo ế từ năm này qua tháng nọ luôn mà mình cũng là một trong số đó mọi người rất đồng cảm với tụi một nha ế là gì có cái lá này nói về sự ám ảnh uh, nó khá là liên quan với lá chicken uh, ờ, thì um, khi mà các bạn luôn có một cái suy nghĩ là uh, tình yêu tốt nó sẽ không diễn ra với mình đâu hoặc là các bạn nghĩ là ô tình yêu là một cái gì đó rất là vớ vẩn và uh, các bạn chỉ gặp toàn thứ gì đó không á thì vô tình các bạn sẽ tạo ra một cái lực hấp dẫn để các bạn luôn nghĩ là à mình không gặp một cái tốt rồi các bạn cứ nghĩ đến cái chuyện kia là các bạn chạy trốn đi khỏi nó thì không có lý gì mà đã có thể chạy đến và tìm rồi rồi, rồi chơi với các bạn đúng không nói năm nay theo mặt à, về lực hấp dẫn thì cái suy nghĩ của bạn thế nào thì cái cuộc sống nó sẽ diễn ra như vậy không phải là các bạn muốn nha nhưng mà tại các bạn luôn cho rằng là à, tại vì mình sẽ không gặp được người tốt đâu hoặc là mình sẽ không ra ngô ra khoai với ai hết cho nên vô tình cái suy nghĩ của các bạn á nó tạo ra một cái bức tường trắng và cho nên á có lỡ mà ai mà lỡ mà bắt đầu thích thích bạn á thì các bạn cũng dè ra rồi hơi đâu mà nhận ra được nó có thích mình hay không và không biết ở đây những bạn tụi một có cái trường hợp này hay không là các bạn nghe thiên hạ đồn là ai cũng nói mình là có người yêu rồi mình quen người này người kia nọ kiểu mình cao tay lắm mình quen nói chung là mình là cao thủ tình trường nhưng mà thật sự ra mình ế trời ơi ế chổng vó luôn ế là gọi là nguyên chất original luôn đó <laughs> cái, cái cái lá này có nghĩa là ám ảnh mọi người ha à, các bạn phải xóa bỏ cái tư tưởng này thì các bạn mới có được cái sự mà nở hoa hoặc là có một cái trang mới gì đó ở trong cái câu chuyện yêu đương của quý vị cái tụ này chắc chắn tính cách của những bạn tụ một á mình nghĩ là các bạn rất là mạnh mẽ thậm chí là có phần hơi cá tính và à, ví dụ như là bạn là một cô gái đi ha bạn có thể tự làm mọi thứ một mình rất dũng mạnh rất rất là thậm chí là gọi là hơi hơi hơi nhiều hơn mức bình thường chẳng hạn như là à, các bạn có thể dễ dàng khinh một cái phần nước to có thể tự sửa xe của mình tự dẫn xe bạn rất là khỏe bạn có thể tự làm được không có cái chuyện ở đây là phải có một cái anh nào đó đến giúp cho các bạn ừ có nghĩa là ủa tôi có tay có chân mà tôi vẫn có thể tự làm được và đây là một trong những cái hình mẫu gọi là sói tỷ trong trình thiết cái nghĩa là các bạn không cần nương tựa vào ai các bạn độc lập các bạn nghĩ là mình có thể làm tất cả và các bạn đáng sợ ra sao cho nên đó mình nói thật á anh chàng nào mà thấy bạn như vậy á hình như là người ta cũng bị làm cho bạn ghê đi dạ phòng đây là các bạn biết á, con trai luôn sẽ có một cái uh, kiểu như là cái ờ, xu hướng là muốn bảo vệ muốn lấy le tới trước mặt con gái đúng không thì đó cho nên là khi mà thấy bạn ngầu như thế tự nhiên người ta cũng hơi khiếp phía người ta cũng hơi dê ra đó cho nên là <laughs> tự này cái tự này là wow gặp thứ dữ rồi các bạn là một người vô cùng vô cùng vô cùng tham thúi à không tham thúy trong chuyện tình cảm với mọi người mình thấy các bạn uh, luôn chúc phúc cho những người xung quanh mình nhưng mà các bạn lại luôn là người uh, nghĩ là ôi tại vì xung quanh những người khác uh, họ nói chung là họ cứ hạnh phúc đi và lực bạn luôn là người có thể mong họ luôn hạnh phúc nhưng mà các bạn không biết các bạn có từng coi cái bộ phim mà uh, cái cái cái uh, đó là một người mà có thể làm mai mối cho người khác tuy nhiên à, cái người đó lại dính một cái lời nguyền là không thể nào có được cái uh, hạnh phúc được hết <laughs> nghe nó hơi khó hiểu đúng không có nghĩa là à, bản thân là ông tơ bà nguyệt nhưng mà là không thể mang hạnh phúc cho chính bản thân mình thì cái trường hợp của những bạn tụ một ở đây là bạn các bạn luôn luôn là cái người mang cái tính chất cầu nói cho những cái người khác quen với nhau nghe trái ngoan ha nói chung là hoàn cảnh cho đến cái tư tưởng của những bạn tụ một á vô cùng bất hạnh để ế luôn á mọi người <laughs> một cái combo <laughs> bất hạnh để có thể ế trường tồn có nghĩa là các bạn nghĩ là à, con A con B con C bạn thân của bạn hoặc là à, chị A chị B anh A anh B anh C gì đó à, có bộ à, mình chúc phúc cho nó tuy nhiên nhìn lại mình đen thôi đã quên đi rồi hết sức là đồng cảm luôn bây giờ chúng ta cùng tự nướng chính bản thân nào chúng ta sẽ nói ra những cái thói hư tật xấu để cho khi các bạn ế dai ế bền à, giống như bạn đã nói nghe nãy là các bạn cảm thấy mình đủ rồi không cần thêm nữa kiểu như là các bạn nghĩ là một mình mình vẫn ổn mình có thể tự sinh tự diệt tự làm tất cả mọi thứ thì không cần đàn ông hoặc là không cần một ai đó đến các bạn vẫn có thể hạnh phúc như thường tại vì các bạn rất là độc lập tự chủ về kinh tế và cái lá đầu quên này ở đây là các bạn cảm thấy trọn vẹn thật ra là không có chỗ nào để chứa thêm một ai khác nữa tại vì các bạn quá gọi là kiểu như là hơi có một giống như là nãy mình đã nói các bạn quá thành kiến cho nên các bạn vô tình xây dựng cho mình một cái tư tưởng là tự thân của các bạn rất là nhạy cảm và lá quyền cấp ở đây á là các bạn là một người cực kỳ cực kỳ gọi là nhạy cảm <laughs> gọi là sao ta khi mà các bạn quen một người nào đó hoặc là có một người nào đó tiếp cận các bạn các bạn liên tục có những cái cảm giác là ồ anh ta có thích mình hay không hoặc là cái cô đó có thật sự có tình ý với mình hay không hay là người ta chỉ vô tình đùa giỡn với mình thôi hoặc là các bạn à, ví mình ví dụ một trường hợp nha chẳng hạn như là các bạn à, có một công việc ổn định các bạn có một nguồn thu nhập tốt và các bạn có thể mua được những cái thứ mà à, các bạn thích nhìn các bạn rất là fancy rất là sang chảnh và từ đó Ờ, các bạn luôn tỏ ra một cái hào quang gọi là uh, mình rất chi này nọ mình rất chi là ok la rồi và các bạn thu hút những người khác để ý đến mình và có một người nào đó để ý các bạn là các bạn tự nhiên các bạn lại nghĩ là à, chắc người ta để ý đến tiền của mình như là người ta thích mình đó cho nên là có phải nói chung là các bạn sẽ luôn tìm một cái lý do gì đó hoặc là một cái uh, một cái vấn đề gì đó các bạn phân tích để người ta gọi là uh, người ta có thật cùng với mình hay không à, đây là một người gọi là một quý cô một quý ông mà cực kỳ nhạy cảm một người cực kỳ để để ý luôn mặc dù là mình thấy ở đây không những lá bài của cung sử nữ à, một cái cung rất là thích um, bới lâm tìm vết tuy nhiên mình có cảm giác các bạn này là cực kỳ dễ mất an tâm bởi một chỉ một vấn đề nhỏ là khiến các bạn không an tâm là các bạn luôn đưa ra những cái um, điều kiện a b c x y gì đó để nó hết mình là phải như vậy như vậy như vậy ờ đó là cái này mình thấy được sự khó tính nhất định ở đây đó dạ yeah. quán <laughs> các bạn là một thám tử tư trong chuyện ờ, yêu đương luôn á mình thấy khi mà có ai mà tiếp cận bạn hoặc là các bạn cảm người là à, anh à nó để ý mình hoặc là nói chung là các bạn có cho dù các bạn có rớt một người nào đó thì các bạn vẫn luôn sẽ trong cái thái độ bóng kiếm các bạn sẽ rất là kiểu như là các bạn rất là hay uh, điều tra về người ta chẳng hạn như là à, người ta quen ai người ta ở đâu người ta tin gì số đo ba dòng như thế nào rồi à, người ta người ta có công việc như thế nào ông nên hay không các bạn sắp phân tích các bạn sẽ giống như là một cái người mà gọi là à, một cái điều người điều tra viên và các bạn sẽ uh, um, phân tích đúng sai x y abc x gì đó đó nói chung là <laughs> các bạn cái đoạn từ một của mình thấy là các bạn sẽ rất là thận trọng khi mà tiếp cận với một cái đối phương này đó cho dù nó thích mình hay là bạn ờ, thích nói gì nữa thì các bạn cũng sẽ kiểu như là các bạn phải rất là cần rất là nhiều thời gian rất là nhiều cái sự dụng tâm để tìm hiểu xem cái nhân vật đó có thật sự là à, đạt cái tiêu chuẩn đạt cái những cái hình mẫu của mình hay không và những cái người đó thông qua những người khác nói là một cái vấn đề cũng rất là quan trọng chẳng hạn như là ở ờ, cái thằng đó nó thích bạn đang nhà ví dụ cái thằng a thằng a nó thích bạn thì các bạn sẽ hỏi bạn bè của mình à thằng A đó mày thấy nó làm sao rồi ờ, nó nó nó ốm quá nó mập quá vậy đó có được hay không nói chung là các bạn cũng rất là để tâm thiên hạ sẽ nghĩ về sẽ nghĩ gì về cái cái cái cái, cái người mà các bạn sẽ uh, cái người thích bạn hoặc là các bạn đang để ý người nào đó nói chung là đây cái cái cách mà các bạn sẽ uh, kiểu như là các bạn để tìm hiểu về một người khác á ờ ôi tụi này vui ghê trời ơi lúc nào cũng là các bạn như vậy nè các bạn không thụ động nhưng mà các bạn cũng không bị động luôn các bạn cũng nè à, trong cái trường hợp mà các bạn thích một người nào đó hoặc là có một người đó thích mình các bạn không thả thính họ và các bạn cũng không có gì họ luôn các bạn bình thường và cái, cái sự bình thường của các bạn á nó vô tình làm cho người ta có một cái cảm giác nản thật sự ví dụ như là ờ, có một người thích bạn đi thì trong một cái đám bạn à, ví dụ trong một đám bạn có một người thích bạn thì cái người này á người ta khi mà người ta thả thính các bạn nè người ta coi luôn um, người ta, ta người ta có có giống như ý với các bạn á các bạn biết rằng cái là các bạn cứ ờ trơ trơ trơ ra là bình bình thường như nó đi mình mình không bơ nó nhưng mà mình cũng không quá nồng nhiệt với nó để để chứ bạn cứ làm sao á bạn cho dù bạn thích họ là bạn không thích họ thì bạn cũng cứ đơ đơ vậy đó và cái tư tưởng của bạn là à, lỡ mình làm quá thì mất giá làm sao còn làm phiền người ta nữa trời ơi <laughs> trời ơi chết chết nha tụi một tụi một mà cứ như thế này gọi là ế hoài luôn trời ơi tại sao vậy mọi người ơi cung cấp nè mọi người không hư ghê luôn á không có nói cũng không được luôn á cái tụ này là giống như là các bạn gọi là tự nhiên mình mình không biết là các bạn <laughs> có có nghĩ cái điều này hay không nhưng mà các bạn đã quen với cảm giác mà các bạn độc thân rồi kiểu như là các bạn cũng cũng nói chung là các các bạn ế hay không á là các bạn cũng tự nhận biết được luôn á hồi nãy giờ á mình không biết là mình nói những cái điều mà à, những cái thông tin mà mình mô tả nãy giờ nó có ăn nhập với các bạn hay không tuy nhiên á cái lá bốn cấp ngày ở đây á mình nghĩ là các bạn đang nghĩ là uh, cuối đời thì mình sẽ vào cái diện dưỡng lão nào <laughs> <laughs> các bạn sẽ rất là kiểu như là các bạn không có lo lắng quá là ờ, mình sẽ lấy ai mình sẽ làm gì mình sẽ đẻ bao nhiêu đứa con các bạn nghĩ <laughs> một cái tương lai nó xa xôi hơn mà nó nó mang một cái tính chất uh, quạnh quẻ cô quạnh quạnh hiu đó thì <laughs> các bạn nghĩ ơi ờ, tại sao mình phải lấy chồng mình sao mình phải lấy vợ à, một mình mình vẫn tốt mà cái lá bóng kết này ở đây á nó vừa là cái thói quen và nó vừa là cái suy nghĩ của các bạn ôi ờ, mình ở mình tốt như vậy nhưng mà tại sao cứ bắt mình có người yêu ngoài vậy nghĩ mà bực à ừ à, mọi người cứ yêu nhau đi tôi ế kệ tôi <laughs> trời ơi tự sao gương <laughs> uh, thông điệp thôi các bạn muốn nghe không tiếp nhận được còn nãy giờ giống như là mình đã nói tất cả những cái nguyên nhân những cái lý do mà các bạn có thể ế rồi à, bây giờ thì chúng ta nghe thông điệp thôi nào nóng bỏng tay đừng với đùa à, mình rủ ba lá thôi mình không muốn nói thêm nữa tại vì trụ mộc rất là rõ và ở đây chúng ta có một hình ảnh của một người rất là nồng nhiệt rất là quyết liệt rất là trái bổng ha các bạn, các bạn tụ một nè các bạn có nghĩ nếu mà các bạn thích một người á hoặc là các bạn đang quen mãi đó các bạn sẽ ngọt ngào các bạn sẽ quyết liệt các bạn sẽ uh, nồng nhiệt các bạn sẽ cháy bỏng như thế nào chưa các bạn nghĩ là các bạn sẽ làm những cái trò sớm hay là sớm cho mọi đó chưa à, ví dụ các bạn không có người yêu hoặc là các bạn có người yêu nữa các bạn cứ tưởng tượng tưởng tượng ra đi ha ừ tụ một mà mình thấy các bạn đã tưởng tượng ra rồi mình sẽ yêu người đó như thế nào mình sẽ là một người ngọt ngào như thế nào đam mê cái bỏng cuồng nhiệt như thế nào rồi lúc trồng cà rốt thì mình sẽ trồng như thế nào với người kia các bạn đã nghĩ rồi tuy nhiên các bạn không có đối phương ở đây và ở đây á chúng ta có hình ảnh của cái lá tám cấp tám cấp là một cái gì đó nó nó lỡ dở một là gọi là ế mà từ trong tư tưởng ra tới ngoài luôn á mọi người mình mình không có coi cái trả bài là có ai đang để ý bạn hay không tuy nhiên là tụi một á mình thấy là các bạn cảm thấy là xung quanh không có ai thích mình và mình cũng không thích ai luôn tụi này là như vậy đó không có quá bận tâm đến ai cũng không quá uh, được ai bận tâm ừ. chỗ này là các bạn nhìn lên cái việc mà yêu đương là giống như một cái cánh cửa xích đẹp nhưng mà các bạn ở chỗ này nè các bạn có thấy cái hình ảnh là các bạn đang đứng đây không thiên đường là ở chỗ khác chỗ của mình không phải ừ và cũng vậy các bạn vẫn có họ bạn của mình chán thì gục nó đi shopping đi nhậu đi ăn ốc ừ, mọi thứ có rất là nhiều chuyện để làm và các bạn biết tự tạo niềm vui các bạn sẽ náo nhiệt khi các bạn cần và khi mà chán thì tự về nhà đóng cửa tắm rửa một mình chơi game một mình đọc sách một mình làm mọi thứ một mình vẫn ok vẫn ổn mát không có vấn đề gì hết đó cho nên cái lá bóng gậy ở đây nó nói là các bạn vẫn có thể tươi vui vắng mở chờ vẫn đông như thường cái tư tưởng của các bạn các bạn bây giờ mình thấy quận một á, nó phải tự nhiên tự nhiên khích phải tôi đi yêu ai giờ tự nhiên kêu tôi đi yêu ai sao tôi yêu được đúng không phải có cảm xúc phải có đầu tư phải ổn áp phải giờ ý mình thì mới được nhưng mà nói chung là tụ một thì tới đây thôi và chúc cho bạn tụ một luôn canh xì luôn chanh xả é xả chanh é tư xanh không hề yêu quạnh nha mọi người à, đúng là cái lá tambourine luôn mọi người cân bằng ổn áp theo là lá uh, the một tụ hai ý forever ấy trường tồn ấy bất diệt là gì quay trời ơi cái lá này hả thơ mộng lắm À, ông bạn tụ hai ơi, mình ngửi được cái mùi là các bạn rất thích những cái câu chuyện ngọt ngào, dễ thương, mơ mộng à, một cái gì đó nó mang tính chất công chúa hoàng tử à, giống như câu chuyện tình à, lãng mạn à, ca rồi à, ờ, của em gái rất là thơ mộng lãng mạn ha rồi mình romantic lắm à, các bạn đang nghĩ trong đầu là các bạn cũng hai là trời đúng rồi tôi tôi đã có cái mẫu phế cưới trong đầu rồi đó nhưng mà thiếu chú để thôi <laughs> curry cuộc đời này nó tàn nhẫn rồi nó dối trá rồi nó tạo niệm quá cho nên mình phận là tiên không có động lòng phàm được <laughs> Tụi hai là thế là mình không có thuộc về thế giới này các bạn thích những cái gì nó lãng mạn nó ngọt ngào nhưng mà cuộc đời không như vậy cuộc đời không như là mơ các bạn nói là ờ khi mà mình đóng cửa về nhà mình có thể nghĩ như những chuyện tuyệt vời anh người yêu của mình để trả sáu muối ra sao rồi à, à, anh người yêu sẽ tốt bụng với mình như thế nào à, anh nhiều yêu của mình sẽ có bao nhiêu ngôi nhà bao nhiêu cái sổ đất rồi tặng cho mình cái viên học sòn to như thế nào các bạn đã có hết rồi nhưng mà thực tế là phủ phàng quá phủ phàng mà bạn chỉ là một người quá mệt bé nhỏ và mong manh trên thế giới này thôi <laughs> cái lá bài này ở trong cái bộ bài này có nghĩa là um, các bạn xem tình yêu là một cái gì đó nó kỳ cục nó có lãng mạn có nó có hài hước có nó có bi đát nó cũng có luôn nhưng nó không xảy ra với bạn các bạn không có câu chuyện tình yêu của mình à, thật ra cái cách mà các bạn nhìn vào cái chuyện yêu đương á các bạn sẽ là một người khán giả các bạn ừ. sẽ giống như là một người ờ, các bạn đọc câu chuyện đó xong các bạn coi bộ phim đó xong các bạn thấy là à, nó dở nó hay rồi nó chớn rồi nó như thế nào đó các bạn lần các bạn sẽ bình luận các bạn sẽ bình phẩm nhưng nó chưa bao giờ xảy ra cái bạn hết nói chung là các bạn sẽ không phải là bao các bạn sẽ không bao giờ là diễn viên ở trong những cái bộ phim tình cảm đó và các bạn chỉ là cái người xem cái bộ phim đó thôi hoặc là các bạn là đạo diễn à, ví dụ như là các bạn lên lớp các bạn đi học các bạn thấy thằng A với con B nó quen với nhau thì đó thì các bạn hóng ờ hôm nay đứa nó nó nó nó, nó phát cậu lương như thế nào rồi nó uh, ngọt ngào nó cãi nhau rồi nó như thế nào đó ABC gì đó các bạn sẽ à, sẽ là người quan sát và sẽ à, theo dõi cái bộ phim đó nhưng mà không có đóng trong cái bộ phim đó cho mọi người à, tụi này <laughs> tụi này mắc cười ghê mình có một cái gì nó tại vì các bạn luôn cảm thấy mình mình mình mong manh dễ dở và quá yếu đuối trong cuộc sống này mà mình không thể nào làm gì theo ngoài việc chấp nhận số phận của mình mình sẽ và mình sẽ vì mình quá đáng yêu đáng thương cho nên mình không thể nào làm gì khác được đó trời ơi cái tụ này nó mang một cái tính chất mà gọi là kiểu như là à, mình rất là thụ động mà mình không biết khi nào nha trời ơi bạn tình yêu bạn đừng có đến ngoài đời mình nha mình chỉ muốn một cái gì đó nó ngọt ngào nó rất là dễ thương đối với mình thôi mình không chịu được những cái sự đau buồn <laughs> đó <laughs> còn tụi hai mắc cười quá à thực ra chúng ta ế nhưng mà có rất nhiều cách ế khác nhau mọi người ha à, tủ này không mạnh mẽ thôi mọi người ha tủ một thì rất là dùng dạp à tôi ở mình tôi vẫn fancy rất là ngầu lòi à, này kia các kiểu nhưng mà tủ này thì trời ơi tôi chỉ là một người bình thường thôi và chỉ muốn cuộc sống bình thường thôi các bạn không thích những cái gì đó nó quá là phức tạp ờ các bạn các bạn sẽ rất là giỏi trong cái việc mà quan sát hoặc là nhìn ngắm gì khác ờ, xảy ra drama như thế nào nhưng mà khi những cái chuyện nó nó đổ lên đầu các bạn hoặc là các bạn ở trong một cái mối quan hệ mà nó khó giải thích chẳng hạn như là các bạn có một cái uh, cái sự hiểu lầm gì đó về ba người ví dụ một cái thằng đó nó nó nó nó có người yêu rồi nhưng mà nó để ý với bạn hay gì đó rồi tự nhiên người con người yêu của cái thằng đó nó, nó kiếm chuyện với bạn là các bạn hoàn toàn trời ơi cái gì đang xảy ra với tôi vậy và các bạn cảm giác như là à, mọi thứ nó sẽ rất là khủng khiếp và các bạn cái việc mà các bạn làm là các bạn bơ nó đi hoặc là các bạn né nó đi hoặc là, là các bạn không thích xung đột và cuộc sống của những bạn này rất là nhẹ nhàng rất là bình yên ha mình thấy các bạn này không thích uh, uh, đấu tranh hoặc là các bạn cũng không có thích gọi là uh, kiếm những cái cái điều phức tạp về bản thân mình cuộc sống của bạn nó rất là nhẹ nhàng thậm chí là nó hơi chán nữa chỉ có uh, sáng thức dậy đi học đi làm gì đó rồi tối về ăn cơm tắm rửa rồi ờ, lên trường coi phim cuộc sống nó rất là nhàn nhã nó rất là à, giống như <laughs> giống như linh luôn biết ừ, kiểu giống vậy ừ, bạn không thích những cái gì nó nó quá thẩm niệm không có muốn ờ, yêu đương ba người rồi không có muốn quen anh a anh b gì đó xăm mình nhiều quá rồi các bạn có một cái tư tưởng là à mình chỉ là người phàm thôi mình mình mình mình mình mình nên sống cuộc sống nhẹ nhàng thôi mình không nên kiếm chuyện không nên xung đột gì với ai hết <laughs> dễ thương quá ok vậy các bạn hai cái giá e bền là gì và tụ này ừ thật ra là coi kỹ hơn thì thấy có có nhiều điều chưa nói nha mọi người à, thật ra chúng ta ế được á cũng là một câu chuyện rất là dài nó cấp rất nhiều nước Tụi hai đúng là mơ mộng thì luôn á à, giống như lái đại hai rất tại đây một người rất là cảm xúc à, một người rất là mơ mộng hôm nay là trụ bài của những à, hôm nay là trải bài của những lá bốn cấp <laughs> nãy giờ tụi một cũng có lá bốn cấp uhm, thật ra mình mình biết là các bạn không thích xung đột và các bạn cũng cũng cũng là một người bình thường cho cuộc sống này thôi các bạn vẫn có cảm xúc của mình và thậm chí là cảm xúc của bạn rất là nhiều nữa nhưng mà hình như mình thấy các bạn quá thụ động à, các bạn đã bỏ lỡ một người rồi đó tụi hai nè à, mình à, mình sẽ giải theo bài thôi nha mình không có nói không có có nói tất cả mọi người như vậy nhưng mà um, câu chuyện này đây là một câu chuyện cho mọi người mình thấy là những bạn tuổi hai á các bạn đã từng có một người các bạn đã từng gặp một người mà các bạn muốn yêu họ muốn đi cùng họ một quãng đường dài muốn có một câu chuyện lãng mạn với họ tuy nhiên các bạn đã quá thụ động và bỏ lỡ người đó hoặc cho đến khi mà các bạn đủ can đảm thì cái người đó đã đi khỏi bạn rất là xa rồi à, ở đây chúng ta có rất là nhiều nhiều những cái lá nói về cái sự cam kết chúng ta có cái lá sau nè mọi người các bạn các bạn đã từng gặp được cái người mà các bạn kiểu như là thích lắm mọi thứ mọi thứ mọi điều đều vừa mắt mọi thứ kiểu như là ok lá hết số đa bài giọng ổn nè à, rồi ờ, gia, gia cảnh người đó cũng rất ok luôn nói chung là cái người mà gọi là diễn viên chính ở trong cái câu chuyện tình cảm của các bạn á các bạn đã gặp rồi các bạn đã gặp rồi nhưng mà um, các bạn không không có thể làm gì ngoài việc bỏ lỡ người đó cả à, thực ra mình có một cái câu hỏi này nó khá là giống cái trường hợp của những bạn tụ hai mà mình từng đọc đó là thanh xuân thì chúng ta không nên gặp một người nào đó quá tuyệt vời tại vì nếu mà chúng ta bỏ lỡ người đó thì do đó chúng ta không thể nào thích một người khác được uhm, thì trong cái trường hợp này nó cũng giống như vậy các bạn đã từng gặp một cái người nào đó ở trong cái thời thanh xuân của mình hoặc là khi mà các bạn ờ, kiểu như là mối tình đầu tiên á mình lỡ thích một người quá tốt mình lỡ uh, đặt tình cảm cho một người quá tuyệt vời cho nên là sau khi mọi người hết rời khỏi các bạn dần có một cái cái xu hướng lãnh đạm và bơi đi hơi giá 6 cấp này mọi người các bạn đã từng mơ mộng rất là nhiều ha một cái viễn cảnh là một ngôi nhà và những đứa trẻ với một người nào đó nhưng mà sau khi họ rời đi á cái cảm giác của các bạn là bốn cấp này các bạn chỉ muốn ở một mình thôi và bây giờ khi mà các bạn nghe cái bài này á cái tư tưởng của bạn nó cân bằng hơn mặc dù là không cố gắng để để để để, để bắt buộc mình phải có bồ nhưng mà à, thật ra thì <laughs> mình nghĩ là tất cả mọi người đều có những cái nỗi lòng những cái lý do của mình để khiến cho mình phải một mình tại vì không mình nghĩ là không có ai thích cô đơn hết nhưng mà hình như là các bạn có một cái lý do hợp lý cho cái việc mà mình cô đơn và bạn thấy bây giờ là ok mình ổn mình cứ sống nhẹ nhàng cân bằng thế thôi ngày qua ngày rồi chuyện gì đến nó sẽ đến một cái gì nó rất là thụ động ở tụ số 2 um, mình thấy tụ một thì các bạn um, muốn ở một mình tại vì các bạn thích thế và các bạn rất là cá tính nhưng mà tụ hai á thì tới đâu hay tới đó à, rồi cũng khéo có một ngày à, ba mẹ mình kiếm thì mình đối tượng ra mắt rồi này nọ kia rồi mình cũng sẽ phá phải một cái mối quan hệ nào đó còn dở hơi hay là nó uh, nó đẹp hay là nó như thế nào đó thì để đó sao tính tại vì người ta nói mình trông mong nhiều quá thì cũng không có được cái gì à nhưng mà mình thấy uh, tổ hai có một cái gì đó hơi buồn khi mà nghĩ với cái chuyện này nghĩa là các bạn đã từng bỏ lỡ một ai đó các bạn từng rất thích cái người này luôn uh, một <laughs> người đó rất là dễ thương và cả đời này các bạn không bao giờ quên được ừ. rồi hai cốc lên hai lần nè mọi người người mà các bạn thương nhất đã có rồi gặp rồi các bạn là nó lại nói về một cái gì đó nó tương lai hơn các bạn một mạc các bạn bình dị như thế nào các bạn sắp được nhận quà rồi đó à, cái lá cái lá chu cấp này đây nó xảy ra hai lần uhm, mình nghĩ lý đâu là cái người mà các bạn thích á người ta không cảm tình với các bạn á và uh, cái lá bốn gậy này đây có thể là các bạn sẽ gặp lại họ trong một buổi tiệc tại vì các bạn đã từng để lỡ họ nhưng mà lần này nếu mà các bạn gặp lại họ thì hãy nắm bắt tình huống này nha hãy xinh đẹp lên hãy um, tỏ sáng đi đừng quá gọi là nhạt nhòa nữa uh, nhiều khi mình thụ động cũng vui cũng cũng cũng cũng được mình không làm màu mình không mắc khó lên nhiều quá thì cũng được nhưng mà à, đó lúc thì mình còn cần tạo điểm nhấn với người mình thích mình không cần tạo, tạo điểm nhấn cả thế giới đâu mình chỉ cần tạo điểm nhấn với một người gọi là mình đã từng rất rất rất là thích rồi đây chúng ta có một cái thông điệp về sự cơ hội nếu mà các bạn gặp lại họ hoặc là các bạn ngửi được trong bữa tiệc nào đó các bạn thu hút được một người nào đó thì cái người đó sẽ là cái giống như là một cái nửa còn lại của các bạn nè đây là các bạn có hạnh phúc hay không các bạn có bình yên hay không là do chính các bạn chọn thôi cái lá để em ré ra đây á là một dấu hiệu rất là tốt nè còn cái việc muốn phát triển tiếp hay không á là do các bạn thụ động đừng quá thụ động nữa nhưng mà tụ hai ơi trong cái buổi tiệc nào đó các bạn phải tỏ thế phải xinh đẹp lá em rét là lá đại diện cho sự xinh đẹp à, mà các bạn hãy ngô lòi và hãy nắm bắt cơ hội trong trường hợp này đi tại vì mình thường thấy thường cơ hội nó sẽ xảy ra rất ít các bạn thích ai đó các bạn hãy nói hãy tranh thủ tại vì một nào đó nhiều khi mình mình sẽ không muốn nói mình cũng không nói được nữa Đấy, hãy tranh thủ cơ hội này như những bạn tu hai mình chúc bạn bạn tu hai nhanh chóng thoát ế <laughs> nhưng mà nếu mà các bạn thật sự thoát ế và có đi đám cưới hoặc là gặp họ ra một buổi tiệc nào đó mình nghĩ bây giờ không ai đám cưới hết nhưng mà um, biết đâu là sau đợt dịch này các bạn có thể đám cưới hoặc là các bạn đi có một buổi tiệc đi đu đưa đi này nọ thì hãy tranh thủ cơ hội này để gặp lại họ hãy comeback cho một cái trạng thái pro vip hơn nha yeah. nhóm đây là những bạn chọn lá The Moon ế dài ế bình ế trường tồn là gì em ơi tí cúp nè trời ơi cái cái lá này nó tượng tượng cho mình à, à các bạn cảm thấy là ờ tôi đâu có ế đâu tôi bình thường mà à, tôi cũng đâu có cần lắm cái tụ này cái tụ này là bình yên như mây trôi à, tôi chỉ là một người à, phận là tiên không được đạo đồng phàm à, ờ, rất là bình thản rất là nhẹ nhàng yêu thôi mà không có thời này có cũng được không vấn đề hết belonging cái đá này ở đây là tự biết mình là ai và bạn rất hướng nội như mọi người nhưng bạn thứ ba là các bạn có một cái thế giới riêng của mình các bạn ừ, nghĩ là mình là ai mình đang làm gì mình tồn tại cái cuộc sống này để làm gì cái đó là các bạn biết các bạn nhìn vào chuyện tình yêu nó giống như là ồ tôi ngầu lắm nha tôi biết hết á ừ, ai nói dối tôi ai xạo tôi rồi ai định hạ tính tôi tôi biết hết nhưng mà các bạn kiểu như là cứ quan sát thôi kịch hay nó còn đang diễn mà giờ tôi chỉ cần ngồi xuống uống trà và coi phim thôi đó nhưng mà tụi ba nói vậy á ừ. à, tự biết điều ừ, à, tự tỏ sáng <laughs> tự ở trong thế giới của mình rabbit này á, mình thấy là các bạn không phải các bạn là một người khá là ít nói theo đúng nghĩa luôn mọi người các bạn không thích ồn ào các bạn không thích giao lưu quá nhiều với ai có thể là các bạn cũng không có nhiều bạn bè luôn cho nên là các bạn thấy là bây giờ mình ở một mình mình tự làm một, một mình còn ổn nó không có giống những cái bạn tụ một nha những bạn tụ một là các bạn cố tỏ ra là mình ngầu lòi và các bạn nam tính các bạn có thể xoáy các bạn có thể tự làm mọi thứ giống như siêu nhân vậy đó mọi thứ nhưng mà cái tụ này là các bạn không lấy le trai mà các bạn cũng không có quá thụ động các bạn có cái hành trình của mình và uh, thật ra là các bạn thấy bây giờ mình đang đi rất là tốt mình đang tận hưởng cái cuộc vui đó cho nên các bạn không có muốn uh, đón tiếp thêm ai hết ừ à, các bạn tự thấy là à bây giờ mình đang rất là bình thường rất là thoải mái và um, không có nhu đầu tiếp đón ai đến với cuộc sống của mình ba nè mình thấy các bạn là một có thể nhìn thấu được cái uh, các bạn có một cái năng lượng trực giác rất là tốt uh, có thể là các bạn có năng lực tâm linh nữa chẳng hạn như là các bạn có thể thêm về tarot này hoặc là các bạn có khả năng nhìn người rất là tốt um, cái dark school ở đây các bạn có thể gọi là đọc vị được người khác rất là tốt người ta đến gần bạn hoặc là người ta mang cái ý gì các bạn đều có thể nhìn ra được nhưng mà tại vì cái cái tính tình của các bạn là các bạn không hiện tại là các bạn không có định tiếp nhận thêm ai hết trơn á cho nên là các bạn thấy ai đến mà có cái ý đồ với mình hoặc là họ họ giỡn chơi hoặc là họ dù có họ có cảm xuất hiện các bạn nữa thì các bạn rất là nhạy cảm và dễ nhận điều đó và các bạn say no liền các bạn sẽ lập tức đi chỗ khác hoặc là giống như là ra hiệu cho họ biết là là là là, là mình không có ý cảm nói chung là đừng có nên trồng cái si nữa các bạn sẽ dập lụi cái, cái, tư tưởng nó ngay ngay từ những nốt đầu tiên luôn và mình thấy á từ những cái bài này nữa thì mình nghĩ là các bạn khá là lạnh lùng các bạn khá là ờ, thờ ơ và hờ hững với cái thế giới này các bạn nghĩ là ô oh, um, no, à, tôi đang đi um, một cái chuyến đi phượt rất là đã và hình như là tôi không có đủ chỗ để nhét thêm ai hết các bạn đang có một hành trình của mình vậy yeah. tụi bạn ngồi ha tự do và các bạn không thích ai đến làm phiền mình hết à, người ta nói cái giá của tự do là cô độc mà đúng mọi người đó tụi này là vậy cái lá này nó cực kỳ smart với cái lá với ly cốc luôn á mọi người một cái gì đó rất là tự do tự tại và các bạn ghét cái việc mà mình phải nói với một ai đó về cái lịch trình của mình và các bạn cũng không có lịch trình luôn các bạn là một người rất là phiêu diêu rất là bình rất là thông dâm, rất là thoải mái không có sồn sồn cũng không có thích tạo điểm nhấn với ai các bạn giống như là cái tụ hai ấy là tự xem mình là từ đâu kể nó đi cái chuyện gì tới nó sẽ tới cái tụ này là các bạn hoàn toàn làm chủ cái bản thân của mình nhưng mà đã theo một cái gì nó im lặng và nó nhẹ nhàng rất là nhiều các bạn không có cái các bạn có một cái tư duy sáng tạo rất là tốt tại vì mình thấy là bạn là một cái người kiểu như là các bạn phải có mood thì các bạn mới có làm được giống như công việc mà những cái công việc giống như mình vậy đây xem bài thì khi nào bạn có hứng thì mới có thể quay video được chứ không phải tự nhiên mà ừ, tự nhiên ngồi nói gà nói vịt đó nói chung là tụ hai tụ ba thì mình nghĩ là các bạn là một người nắm bắt cuộc sống của mình rất là tốt tuy nhiên là các bạn rất là từ từ các bạn thích từ từ từ từ từ không ai làm phiền mình không ai hối thúc mình một cái gì đó nó rất là thư thả mà thấy nếu mà gia cảnh của bạn này tốt thì các bạn hoàn toàn có thể là chu du đi du lịch khắp mọi miền trên thế giới luôn <laughs> ok em xinh nhất khi em không thuộc về hết tụ này mình thấy là các bạn muốn như vậy mình để coi có cái lý do này thâm sâu hơn mà khiến các bạn hờ hững rồi lãnh đạm với cái tình yêu như vậy hay không chúng ta có bay quen à, rất tự do không thích trói chân ở đâu bay quen trời ơi oh my god yeah chủ quen, ba nè mình nghĩ là các bạn nghĩ uh, thật ra là đến một lúc nào mình nói mình vẫn sẽ gặp được người đó thôi các bạn vẫn là một người bình thường các bạn vẫn có, có cảm xúc lâu lâu thấy cô nào đó đẹp quá hoặc anh nào đó đẹp trai khó muốn quá thì cũng sẽ rung rinh nhưng mà đây là một cái tư tưởng mà tiếp nhận mọi thứ nó với một con mắt là thưởng thức với mọi người kiểu như là ờ uh, thì đẹp thì nhìn ngon thì ờ, thì thích thôi nhưng mà cũng phải coi là mình có duyên không đã cũng phải coi là mình ừ. với người ta có hợp nhau không tại vì cảm xúc mà ừ, mới đầu là mình nhìn người ta mình có ấn tượng như vậy thôi nhưng mà cái gu của các bạn tụi ba này lạ lắm nha cái gu của bạn tụi này lạ lắm mình thấy ngộ lắm nha các bạn các bạn ờ, các bạn có một cái hành trình rõ ràng trong đầu là mình sẽ ờ, kiểu như là mình sẽ chiêu dư tự tại vậy đó nhưng mà các bạn không có một hình mẫu lý tưởng về cái người mình thích kiểu như là ai biết được nhiều khi tôi thích thằng đọc hay sao mình thích những cái người mà không có giống gu người ta chẳng hạn là người ta thích ờ, con trai đẹp trai sống muối là này kia kiểu thì gu của bạn thì bạn sẽ thích lùng lùng nè tròn tròn mập mập dễ thương gì đó hoặc là hơi kiểu uh, lolita nữa nói chung là tụ bà là gu mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái gu hơi hơi ngộ ngộ á Ừ. À, cho nên là các bạn chưa tìm được cái người mà đúng gu của mình Thật ra là các bạn đang đi tìm người đó đó à, Cái hành trình của bạn là các bạn cứ đi yêu đi à, Đến lúc nào đó mình cũng sẽ gặp được những người mình cần gặp thôi uhm, Cũng nói là một lúc nào đó thì các bạn tìm được cánh cửa đó Và tìm được cái người mà thuộc về mình Thật ra là cái năng lượng tâm linh của những các bạn tụ ba rất là cao mình thấy cái năng lượng trực giác của bạn rất là mạnh giống như cái lá đờ mua cho đây nè là một cái gì đó rất là mơ hồ rất là mong manh ờ, cho nên á các bạn luôn luôn sẽ có một cái cái trực giác rất là tốt và các bạn cứ nghĩ là mình cứ đi đi rồi đến lúc mà đã mình gặp một người nào đó tự nhiên tự khắc các bạn sẽ tự nhận ra cái người đó có thuộc về mình hay không ờ, mình thấy hình như là xung quanh các bạn không có thiếu người để ý các bạn đâu ờ, nhưng mà các bạn rất là lãnh đạm các bạn biết được cái người nào đó hợp với mình hay không và các bạn uh, sẽ sẽ không không không gieo uh, hy vọng hoặc là gieo tình cảm gì với bất cả uh, một là có hai là không à, các bạn thích thì bạn sẽ tiến lên các bạn không thích thì bạn đi la liền các bạn không có cho người nào đó biết được cái um, không có không có cho một người nào đó gọi là dây mơ rễ má như mình quá lâu à, cái lá chu cấp ở đây á mình thấy các bạn có swing flame hoặc là có một cái người nào đó dành đi cho mình yeah. chỉ là bây giờ là cả hai người vẫn nên độc hành ở đây chúng ta có chu quên nè các bạn biết được họ vẫn đang ở đâu đó mà mình chưa gặp được thôi thật ra mình nghĩ là tụ ba không các bạn sẽ không gặp được người này quá nhanh đâu tại vì các mình thấy các bạn vẫn đang thoải mái tận hưởng cái cuộc vui của mình lắm và cứ là ừ cái mình cứ đi đi ừ đến lúc đó tự nhiên mình gặp được người này và một lúc mình không trông chờ nhất chẳng hạn như mình đang đi xe buýt mà mình gặp được cô ấy ngồi kế bên mình hoặc là mình đi um, đi ăn cá viên chiên ở bên vỉa hè xong mình quên đem mất tiền có một người nào đó trả tiền cho mình thế là hai đứa yêu nhau ê thế là có rất là nhiều cách để chúng ta có thể gặp một người nào đó và trở nên yêu đương thân thiết với họ cho nên là những mình là mình thấy bây giờ là các bạn thoải mái bình tâm không có tập niệm không có thích ai và cứ nghĩ là à, mình sẽ nhận ra được một người nào đó có một cái liên kết rất là đặc biệt cho mình tụ ba là siêu tâm linh luôn nha mọi người các bạn sẽ có một cái người riêng riêng tư dành cho mình và đã có tính ước trước đó một cái gì nó rất là rõ ràng với lá chúc judgment đây chắc chắn là bạn sẽ chỉ người đó thôi duy nhất một người nào đó thì bạn mới có tình cảm hoặc là bật đèn xanh hoặc là có một cái uh, <laughs> một cái chương màu hồng gia đình và những đứa trẻ chỉ có một người thôi nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ đi rất là lâu mới gặp được người này cho dù các bạn muốn hay không đi nữa thì có vẻ như là các bạn cần phải độc hành một khoảng thời gian đương đối dài nữa thì bạn mới gặp được người này nhưng mà mình nếu mà các bạn gặp được người đó um, sớm thì thì tốt thôi và mong các bạn uh, hãy để lại comment bên dưới cho mình nếu mà bạn đang gặp được hoặc là đang ti được cái người mà mình nghĩ là à người đó hợp với mình à, ờ. ôi ơi các bạn cảm thấy mình trọn vẹn lắm ừ, nè như cái lá chính cách này nè bình thường cảm xúc của mình rất là thoải mái không có bị ai đó tác động quá nhiều tức là um, uh, cái tư tưởng của bạn rất là tự do và độc lập á ừ, một cái gì đó rất là thuần khiết các bạn có thể đang làm những cái điều mình thích ừ, những cái điều mà bạn mong cầu các bạn đang làm được cho nên cũng không quá đặt nặng vấn đề là mình phải quen với ai đó hoặc là đi đâu làm cái gì với ai nó rất là độc lập mà cái lá này là sợ lắm sợ một cái một cái gì đó nó gồng xích hoặc là nó nó chối chân các bạn lại ừ các bạn có thấy đang sợ đi không trời ơi dư luận mà này kia trời những cái thứ đó nó có thể giết chết một con người các bạn chỉ còn đó là các bạn bị ép buộc phải hàng khổ những cái khuôn phép này đó các bạn ghét các bạn cảm thấy mình bị quá tải và stress nói chung là các bạn thích tự do các bạn thích ở một mình à, các bạn rất là sáng tạo ha thích ở một mình và làm mọi thứ một mình um, cái lát makeup ở đây á, là các bạn có thể là vẽ nè hoặc là nói chung là nãy thì giống như mình đã nói là tụ ba là những bạn có cái khả năng về trực kế tâm linh rất là cao các bạn hoàn toàn có cái xu hướng có thể là đọc được bài tarot của mình này, hoặc là cao siêu hơn chẳng hạn nữa ừ thì à, nói chung là, là tụ ba nãy giờ mình coi cũng rất là rõ rồi à, và đó là ba trò bài ngày hôm nay của mình là như hương lệ mọi người có bất kỳ những cái à, kêu ca những cái phiền muộn những cái comment cả tháng gì hãy là comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe bye bye